chào tất cả các bạn đã một tuần rồi chúng ta mới lại gặp nhau với à, chương trình à, à, học tiếng Trung qua các chủ đề à, của kính chủ vn và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề các bạn biết chủ đề gì không đó là à, từ vựng tiếng Trung theo cái diện mạo của con người à, từ thứ nhất mình hướng dẫn các bạn đó là từ cao à, thác khẩn cao anh ấy rất là cao đúng không à, ngược với cao sẽ là ải ải tha khấn ải tha khấn ải anh ấy rất là lùn lùn rồi à, thế còn béo thì chúng ta dùng gì ạ? có nghĩa là mập cái này dành cho con người còn con vật nó mà thì người ta dùng từ phế ví dụ phế râu tức là thịt mỡ thế còn à, một người phụ nữ hơi mập một chút thì mình có thể nói là tha yếu tiền phẳng tha yếu tiền phẳng cô ấy hơi mập một chút 他有点胖thế ngược là, sâu sâu à, à, tha khẩn sâu tha khẩn sâu cô ấy rất là gầy sâu là gầy ngoài ra chúng ta có thể sử dụng từ sâu râu tức là thịt nạc còn phấy râu thì là thịt mỡ bây giờ chúng ta có một cái từ trạng xiang trạng xiang tức là tướng mạo chúng tham ơn từ trạng xiang sang khang hảo xiang xuống đi lẻ chúng từ tham ẩn tự chẳng xem tướng mạo khác để mà nhìn nhìn từ tướng mạo của họ thì có vẻ giống như là anh em vậy à, các bạn có thể tập lại nhé chúng tha lần tờ chẳng xem sang khác họ xem xung ti lẻ xung ti là huynh đệ lẻ là anh em à, ta có từ sân trái sân trái ta từ sân trái khấn lẻ thả trái khẩn mẻ tức là cái dáng vóc của cô ta rất là đẹp hoặc là chúng ta có một câu khác thả ở sân trái khẩn méo theo thả ở sân trái tức là dáng vóc của cô ấy khẩn méo theo rất là à, mảnh mai méo theo có nghĩa là mảnh mai thả ở sân trái khẩn méo theo các bạn có thêm một từ khác là từ thu tịnh thu tịnh có nghĩa là hói đầu hói đầu à, ví dụ mình có thể đặt một câu là tại sao, 为什么一般都是男人秃顶？为什么tại sao一般都是男人秃顶đều là đàn ông bị hỏi đúng không? Chúng ta rất hiếm khi thấy người phụ nữ hỏi nhưng mà thật là khổ cho người phụ nữ nếu khi họ hỏi đàn ông hỏi thì có lẽ là mọi người nhìn nó cũng quen rồi ví dụ như tôi thì tôi cũng tự thấy chả có vấn đề gì ghê gớm lắm nhưng mà với phụ nữ thì chắc là sẽ kinh khủng lắm đây à, cái từ uh, nếu một số bạn nào bị ói giống tôi thì cũng hãy cứ tự tin bởi người ta theo khoa học người ta chứng minh là những người đàn ông mà bị ói là lý do là bởi vì cái thể thể chất đàn ông trong người người ta là quá mạnh khiến cho là tóc nó không thể mọc lên được nên là các bạn cứ yên lòng nha à, chúng ta đi tiếp à, ta xử lý lại cái câu là quay sớm y bán tâu sư nám đến thu thì quay sớm tại sao y bán đa phần thông thường đến đến thì lại là đàn ông bị hỏi đúng không ạ ờ, à, bây giờ chúng ta sẽ nói về diện mạo người ta có thể tai dẻn chiên của ờ, ủa chân trai tai dẻn chiên tôi đang đeo kính thế này của chân trai tai dẻn chiên à, ờ, ủa dầu xoan dẻn thì tôi có mắt hai mí à, ủa dầu xoan dẻn thì à, xoan dẻn thì sổ sư sư 怎么做的 mắt hai mí ờ, sầu sổ sụ là thủ thuật à, phẫu thuật sự chấm mật chua tập phải làm như thế nào câu này chắc có lẽ là các bạn Hàn Quốc sẽ thường xuyên hỏi đúng không à, à sang diện phí sổ sụ thủ thuật làm mắt hai mí sự chấm mật chua tập thì phải làm như thế nào đúng không chúng ta đi tiếp một từ nữa thế ngược với mắt hai mí sẽ là tan diện phí tan diện phí A là đơn nhẻ phí là mí mắt đúng không tức là mình mắt một mí à, à tác nhẹ phí để khởi hiểu thơ sửa tức là mắt một mí cũng rất đặc sắc mà đúng không ừ. 大部分中国人、韩国人、日本人都是单眼皮的。大部分、大部分中国人 người Trung Quốc、韩国人 người Hàn、日本人 người Nhật 都是 đều là tam nhãn khí đó là có mắt một mí mà có sao đâu đúng không cũng đẹp mà à. bây giờ chúng ta đi tiếp có cái chiều ua chiều ua là cái đúng đồng tiền của mấy hiểu chiều ua của mấy hiểu chiều ua tôi không có đúng đồng tiền đúng không à. và ở Trung Quốc đang có một cái bạn rất là giỏi bạn kiếm được rất nhiều tiền bằng cách là tạo ra mọi người một cái à, chiều ua giả trà choang là chiều ua tức là một cái à, cái cái à, lúng đồng tiền và khi mà bạn tung cái sản phẩm ra thị trường bạn kiếm được rất nhiều tiền và chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo những thứ mới lạ như vậy để có thể phát triển đúng không tạo ra một cái giải quyết một cái nhu cầu mà rõ ràng là nhiều chị em hoặc là nhiều các bạn nữ thích có đúng không ạ dạ. chúng ta đi tiếp chúng ta có một từ khác là cao pí lẻng cao pí lẻng cao là cao pí lẻng là cái sống mũi này cao pí lẻng là sống mũi rất là cao à, nam rấn sư bú sư pí lẻng cao thật 性欲比较强啊。男人người đàn ông 是不是 phải chăng鼻梁高的sống mũi cao sinh huy tình dục bị treo trắng sẽ tương đối mạnh có phải không ừ. cái này nó vẫn là một câu hỏi uh, ờ，đồn thổi đúng không à, người ta cho rằng những người đàn ông có sống mũi cao ví dụ như mình thì khả năng tình dục rất là tốt à, cái đấy thì cũng phải xem đúng không chị em cứ phải uh, thử nghiệm thì mới biết được chứ cũng ờ, người ta đồn thổi thế thôi cũng chưa chắc đúng không ạ rồi chúng ta tập lại câu này nhé nam rấn người đàn ông sư bú phải chăng vì lén cao tận nếu mà có cái sống mũi cao suy nghĩ tình dục vì trèo chén tương đối mạnh phải không ta có cái một cái nốt ruồi ví dụ bạn có nốt ruồi thì nó cái, cái nốt ruồi người ta gọi là trừ ví dụ như ta tẩy nốt ruồi người ta gọi là tẻn trừ tẻn trừ là tẩy nốt ruồi đi à, cái nốt ruồi thì có một số người kể câu chuyện nốt ruồi là tức là có những người kiếp trước à, làm những việc không tốt gì đó thì kiếp này khi mà ông mụ bà mụ khi mà cho chúng ta sinh ra trên trái đất thì đánh một cái dấu để báo là cái bạn đấy ngày xưa là như thế như thế nhưng mà đây cũng chỉ là một câu chuyện thôi còn có đúng thế hay không thì à, chúng ta chưa biết tôi thấy cũng có một số bạn có nốt ruồi nhưng mà bạn ấy sống vẫn ok anh em bạn bè vẫn rất quý có sao đâu đúng không chữ tức là nốt ruồi à, dạo sợi đèn trừ huy liếu xa ba khẩn mà dạo sợi thuốc nước đèn trừ để tẩy nốt ruồi huy liếu xa còn bị ba khẩn sẹo ma hay không khi chúng ta dùng thuốc nước để mà tẩy cái nốt ruồi đi thì liệu nó có để lại sẹo hay không à, tôi nghĩ là có à, à, chúng ta tập lại dạo sợi đèn trừ 灰留下疤痕吗？ là thuốc nước tẻn trự là khi chúng ta tẩy nó rồi khuẩy liếu xia có thể lưu lại ba khấn ma tức là những cái sẹo không nếu mà thực sự nó không ảnh hưởng gì đến đời sống của bạn nhiều lắm và nó cũng có duyên nhất duyên thì tôi nghĩ là cái nốt ruồi cũng nên để ok chúng ta đi tiếp sang một từ khác từ này chúng ta vừa đọc đến nó từ pa khấn pa khấn có nghĩa là vết sẹo đúng không ạ thà chùa 眼角下有cơ很深的疤痕dưới góc mắt trái của anh ấy có một vết sẹo rất là sâu à, tha chùa yến chèo xà nhiều ý cỡ khẩn sân là ba khẩn sân là đậm ba khẩn là cái vết sẹo. tha chùa yến chèo xà nhiều ý cỡ khẩn sân là ba khẩn tiếp theo chúng ta sang dấu quay nón à, mình không có dấu quay nón à. nhưng mà nếu giờ quay nóng thì bạn có giờ quay nóng thì bạn đọc là lùa sai khủ lùa sai khủ ờ, ví dụ thiên sân mấy hiểu lùa sai khủ không thể hành khứ gì chẳng mà vốn sinh ra không có dâu quay nón thì về sau này nó có thể mọc lên được không nhỉ à, tôi nghĩ là chắc có một số loại thuốc giúp các bạn mọc lên và khi à, có một số bạn thì cho rằng là khi có cái dâu quai nón thì nó sẽ mang mạnh cái tính manly hơn đàn ông hơn nhưng mình thì mình không cho như vậy Ờ, cái sức mạnh của đàn ông nhiều khi lại thể hiện ra bằng cái hành động của anh ta bằng cái khí chất cái thái độ làm việc của anh ta là người phụ nữ thật sự sẽ cảm nhận được đúng không ạ không nhất thiết là phải ừ, có dấu <laughs> thì mọi người mới thấy là mình rất là hoành tráng mình rất là manly không hẳn có thể mình à, nhà cô ấy 3 năm rồi chưa làm được sổ đỏ mình giúp cô 15 hôm làm được thì đấy người ta thể một người đàn ông rất mạnh mẽ rất là có quan hệ rất là giỏi ví dụ thế đúng không ạ đâu cần trường hợp đấy chưa có dâu quay nón hấp dẫn được phụ nữ mà đúng không ạ ok ta có cái từ dâu, dâu quay nón là lùa sai khú lùa sai khú ừ. then sân mấy hiểu lùa sai khú vốn sinh ra không có dâu quay nón khẩu then cứ gì chẳng mà vì sau này có phải mọc được không đúng không nếu bạn nào chưa tự tin thì có thể mua thuốc để làm mọc cho dâu quay nón cho nó đẹp đúng không cho dâu mấy anh à, hồi giáo chúng ta có một từ nữa ủ quan toàn trận ủ quan toàn trận à, tức là tướng mạo đoan trang ngũ quan quan chính thì ờ, người ta nói là này, mắt này mũi này cái miệng này à, thế rồi là cái mặt này à, rồi ờ, còn một cái thân thể của mình nữa gọi là cái ngũ quan à, ủ quan toàn trận tức là ngũ quan đoan chính tức là Ờ, những cái thứ đấy cho thấy là một cái người rất là hài hòa thông thường thì những cái người như vậy thì là người tốt là người nhanh nhẹn làm việc được thông minh sáng dạ, đúng không ạ nhưng uh, theo kinh nghiệm thực tế của mình thì mình đã phát hiện ra cũng có một số người người ta có một tướng lạ nhưng mà người ta vẫn thành công vẫn mạnh mẽ vẫn phát triển có thể là người ta gọi là ngũ đoạn đúng không ạ cái gì cũng rất là ngắn ví dụ như là À, có một người bạn của mình bây giờ đang à, đã chuẩn bị chắc bạn ấy có à, nhu cầu là sẽ lên làm chủ tịch tỉnh Yên Bái là người bạn thân của mình từ nhỏ à, từ khi mà mình vào đại học đại thì, thì thì hồi đấy bạn ấy rất là lùn lùn ngắn ngắn cái gì của bạn ngắn nhưng mà cũng là một cái tướng tốt mình thấy các bạn về sau phát triển rất là tốt hoặc là như cái người gọi là thần tượng của mình đúng không là mã vân mã úy thì ông ấy cũng rất là xấu nhưng mà ông vẫn phát triển nên nếu mà bạn nào mà không có ủ quan toan chân tức là ngũ quan đoan chính mà có thể là hơi xấu thì cũng có thể học hỏi ông Mã Vân nhỉ tức là mình vẫn có những cái cơ hội để mình phát triển hoặc là mình gọi là kỳ hình dị tướng chẳng hạn đúng không thì vẫn tốt vẫn phát triển được à, ok à, chúng ta đi tiếp sang một cái từ nữa chúng ta có thể là đặt câu với từ ủ quan toan trần ủ quan toan trần chiêu sư trừ miền đúng treo khảo à, người ta nói là ngũ quan đoan chính là chỉ là cái người có mặt mũi sáng sủa đúng không hình thể tốt bây giờ chúng ta đi sang một từ khác là cao chén củ cao chén củ theo à, người Việt Nam thì người ta hay nói với nhau là cái người mà cao chén củ người đàn bà thì thường là à, không tốt cho chồng con nhưng mà cái đấy cũng chỉ là đồn đoán thôi còn sự thật bây giờ nhiều em người mẫu cao chén củ đúng không nhưng mà cuộc sống em vẫn rất là tốt vẫn lấy chồng vẫn đẻ con có làm sao đâu đúng không ừ cái đấy thì có lẽ là chúng ta phải tự trải nghiệm thôi à, ta cái từ đó là từ cao chén cụ là gò má cao thêm một từ nữa ta có từ phu sượng là màu sắc của da Đấy, bạn có cái này gọi là màu sắc của da đúng không phu sượng thế tiếp tục ta có một uh, câu đi kèm với nó là gì tha từ phu sữa khẩn bái tha từ phu sữa khẩn bái cái màu sắc da của ấy rất là trắng đúng không ừ. yêu nân yêu bái à, tức là vừa trắng lại vừa non đúng không rồi chúng ta có một cái từ nữa đó là từ rấu ruột khi mình mô tả một con người yếu đuối thì ta dùng từ gì rấu ruột tức là ẻo là yếu đuối tha thân thì khẩn rấu ruột anh ấy sức khỏe rất là yếu tha thân thì khẩn rấu ruột đàn ông của mình thì không nên như vậy đúng không à, không nên thân thì rấu ruột à, sức khỏe yếu là không nên à, vì vậy mấy thế mấy thiên tôi giao ờ, toán thân thì à, ngày nào mình cũng phải rèn luyện sức khỏe để làm gì nhỉ có được cái sức khỏe thật là chia sự tức là vạm vỡ khỏe mạnh ừ, và câu này chúng ta đặt là tha ở sân thì chia sự tha ở sân thì chia sự tức là uh, cơ thể của anh ta rất là vạm vỡ khỏe mạnh một từ nữa ta có từ chinh siêu chinh siêu có nghĩa là thanh tú uh, tha men mau chinh siêu tụ cô ấy tướng mạo rất là thanh tú uh, mặt đẹp đúng không tha Miên mạo, chính siêu à, ừ. Từ kế tiếp ta có từ khứa ải Có nghĩa là hòa nhã Khứa ải à, Tha khứa ải Khửa chín Cô ấy hòa nhã và dễ gần Đúng không? khứa ải chín 我们需要一个和蔼可亲的 chứ yến chúng tôi muốn có một người nhân viên là diện hòa nhã dễ gần đúng không từ số 24 ngược lại với khứa ải thì đó ta có một từ trổng lâu trổng lâu là nói về hình thể xấu xí đúng không tha xiang tướng mạo của anh ta rất là xấu đúng không tha xiang mao丑lâu à, bạn nào có bị người ta nói là à, nì đã xiang mao khấn丑lâu tức là tướng mạo của rất là xấu thì cũng đừng buồn nhé bởi vì biết đâu chúng ta lại rơi vào cái loại là kỳ hình dị tướng kia thì sao giống như mã vân đúng không xấu mà có 25 tỷ đô la thì ok tôi cũng đồng ý xấu ok chúng ta sang từ à, cuối cùng một trong những cái từ rất quan trọng đó là từ siêu ngựa siêu ngựa tức là hung ác đúng không ạ ừ. tha siêu ngựa ta khởi nhiều chín chỉ tha anh ta siêu ngựa tức là gì độc ác tam nhưng khấn hiểu chính trị rất là thú vị anh này rất là độc ác đây là một cái biểu tượng rất độc ác nhưng mà lại là thú vị ví dụ như chúng ta có thể nghiên cứu về Hitler đúng không thì ông ta là người ai cũng bảo là ông ta rất độc ác nhưng mà ông ta cũng là một người rất là đặc biệt đúng không rất đáng để nghiên cứu bởi vì con người đấy cũng có những cái tài rất kinh khủng đúng không ạ chúng ta có thể đặt lại câu này là tha siêu ngựa tức là anh ta hung ác tạ khấy hiểu chính trị nhưng mà cũng rất khá là thú vị đó đúng không chúng ta nên nghiên cứu người tốt người xấu chúng ta đều nghiên cứu để xem là người ta có cái gì hay bởi vì người tội người trong người xấu biết đâu người ta cũng có những cái điểm gì đó để chúng ta tìm thấy đúng không ạ chúng ta sang một cái kết của ngày hôm nay đó là mình muốn sử dụng một cái từ là mô tả con người đó là bái si tức là trắng nõn nà à, bái si si đúng không ạ 为什么女明星的皮肤总是那么白皙？为什么 tại sao nữ minh sinh ở phí phụ làn da của các cái cung nữ minh tinh ấy dùng sự luôn luôn nằm ở bái chi à, lại trắng như vậy chúng ta tập lại câu này sao sao 女明星的皮肤总是那么白皙à. thì cái này thì mình nghe chắc là người ta đi spa nhiều người ta uh, bơm thuốc tiêm thuốc người ta sử dụng các loại thảo dược đúng không ví dụ thế thì người ta trắng da nhưng uh, như mình thì là đàn ông thì mình nghĩ rằng trắng màu nào thì cũng tốt thôi nhưng mà nếu mà không ấy thì cái màu da ngăm ngăm mình cũng rất là thích như, bởi vì trông nó rất là khỏe mạnh ok à, ngày hôm nay à, chúng mình đã giải quyết xong được một cái chủ đề đó là nói về tướng mạo con người các bạn sẽ luyện tập nhé sử dụng cái từ này xong các bạn lắp thành câu à, thì sau đó thì viết ra à, và nếu mà các bạn là à, học viên của lớp tiếng trung online của mình thì các bạn cũng đăng những cái câu này lên trên à, trên nhóm để mình chấm điểm xem các bạn viết lách làm sao đúng không nói về tướng mạo của người bạn đi đúng không đấy là cái bài tập mình giao về cho các bạn học lớp học tiếng Trung online của mình có một số bạn hỏi thế làm thế nào để tham gia cái lớp đó cái lớp đó là lớp thu phí và nó bạn đăng bài lên trên cái ờ, một cái nhóm Facebook nhất định mà mình đã chỉ định xong rồi mình vào mình chấm điểm chữa các lỗi sai cho các bạn và khi tham gia cái lớp học tiếng Trung online đó thì bạn được uh, sở hữu bốn cái giáo trình từ án 1, án 2, án 3, án 4 mà mình đã quay clip để giúp các bạn có thể tự học được này à, giáo trình 301 câu đọc thoại chính chung này 100 chủ đề nói này à, và dạy cách viết chữ Hán 1500 chữ làm sao thì cũng nằm ở trong cái chương trình học tiếng Trung online đó các bạn có thể à, liên hệ với trung tâm tiếng Trung chữ VN để mua chương trình đó để có thể học một cách bài bản hơn à, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình lần sau tiếng Trung chữ VN chúc bạn học tiếng Trung thành công